Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị bệnh bất lực, ai có thể bắt mạch cho ông thủ này Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính một tay làm chính trị cử khôi so với rất nhiều đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Chính có thể từ ban bí thư nhảy ngang sang chính phủ, nắm chức Thủ tướng trong sự bất lực của ông Vương Đình Huệ. Có thể nói không ngoa rằng trong bộ chính trị hiện nay ngoài ông Tổng Bí Thư thì không ai bằng ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, làm chính trị giỏi không có nghĩa là quản lý giỏi, không có nghĩa là điều hành kinh tế tốt. Quan ở nhiệm kỳ làm thủ tướng thực tế cho thấy ông Phạm Minh Chính điều hành kinh tế rất yếu kém. Trong đại dịch Covid-19, bao nhiêu gói cứu trợ, bao nhiêu gói giải cứu về kinh tế có gói nào giải ngân trọn vẹn được đâu. Có những gói bị nghẽn gần như hoàn toàn khiến người dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hình ảnh kinh tế Việt Nam quý 1 năm nay rất tệ hại. Qua đại dịch, năng lực của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thế nào thì cũng đủ để đánh giá. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không bao giờ dám nói thẳng vào vấn đề này, mà chỉ thông qua những con số tăng trưởng đã được chế tác lại để lừa dối nhân dân. Con số tăng trưởng GDP năm 2022 lên tới 8% là con số được báo chí trong và ngoài nước nói nhiều. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không cần có con số chính xác để ra chính sách cho những năm tiếp theo được hiệu quả, mà họ chỉ cần con số đẹp để tuyên truyền mị dân mà thôi. Cách làm kinh tế này vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế cả đất nước. Ông Phạm Minh Chính với vai trò là Thủ tướng, ông là người cần phải trung thực thừa nhận sự yếu kém, cần những con số thật để ông ra chính sách cho tốt hơn ở những năm tiếp theo mà thiết thực nhất là năm 2023 này. Đến hết quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế vô cùng ảm đạm. Tỷ lệ tăng trưởng GDP từ 8% năm ngoái đã rơi xuống còn 3,3%. Tất nhiên, báo chí nhà nước sẽ đổ thừa tình hình kinh tế tệ hại này là do tình hình chung cả thế giới đang suy thoái sau đại dịch Covid hay những lý do được cho là khách quan nào đấy. Tuy nhiên, một lý do quan trọng là năng lực người đứng đầu chính phủ thì lại không được nêu ra. Bệnh bất lực của Phạm Minh Chính đối với nền kinh tế Việt Nam đã bị ém nhẹm đi, cần phải nói thẳng vào vấn đề may ra có thể giải quyết được. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công vô cùng tồi tệ. Vào ngày 13 tháng 4, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng của Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 được ông Phạm Minh Chính phân công đã họp với 17 bộ ngành cơ quan trung ương để giải ngân vốn đầu tư công. Ông Khái thông báo một con số vô cùng tệ hại, đó là 13 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%. Nghĩa là tiền đầu tư công bị nghẽ lại hoàn toàn, không rót ra thị trường đồng nào cả. Đồng thời có 13 trên 17 tương đương với 76% số bộ bị nghẽn tiền đầu tư công. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dân đóng thuế nuôi các ông bộ này để các họ ngồi họp bóp dòng tiền lại, làm kinh tế Việt Nam chết ngột. Ông Phạm Minh Chính phân công cho 5 người, chia thành 5 tổ để kiểm tra nguồn vốn đầu tư công, trong đó các trưởng nhóm là ông Lê Minh Khái, ông Trần Lưu Quang, ông Phạm Hồng Hà, ông Hồ Đức Phước và ông Nguyễn Trí Dũng. Hiện mới chỉ có một tổ báo cáo, không biết bốn tổ còn lại báo cáo như thế nào. Một thủ tướng yếu kém, bất lực trong vấn đề phát triển nền kinh tế như thế thì ông Trọng cũng nên làm gì đó. Ông cần phải bắt mạch lại nền kinh tế bất lực của ông thủ tướng để mà xử lý đi. Một ông thủ tướng mà cứ tỏ ra bất lực trước nhiệm vụ triển khai các chính sách lớn thì ông ta để lại hậu quả cho ai đây? Dân gánh chứ còn ai phải gánh vào đây nữa. Ông Phạm Minh Chính, một thủ tướng hết sức yếu kém,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 đó là ai? Nếu đó các nước dân chủ với nền kinh tế tự do là những quốc gia đi đầu trong mô hình kinh tế, thì công ty quy mô nhỏ cho đến những tập đoàn đa quốc gia với quy mô tài sản còn hơn cả GDP của một số nước nhỏ khác. Tuy nhiên, tại các cường quốc kinh tế trên thế giới, khó mà tìm ra được loại tham nhũng mà phát triển lên thành tập đoàn như ở Việt Nam. Sự tham ô ở Việt Nam có mặt tại mọi ngóc ngách, mọi tầng lớp của người dân trong cả nước. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một cao thủ trong hàng cao thủ, tham nhũng quyền lực tạo ra vị thế vô đối trong đảng. Sự câu kết với nhau giữa quyền lực chính trị và doanh nghiệp và lợi ích nhóm, xem trọng tham nhũng quyền lợi kinh tế, nhóm này phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Phía quyền lực chính trị làm chính sách để thuận tiện cho doanh nghiệp vơ vét tiền bạc, nhấn chìm những đối thủ không có thế và lực giống mình để mà vơ vét. Và kết quả doanh nghiệp sân sau hưởng lợi, các quan chức nhận lại quả và trở nên rất giàu có, mua xe sang, xây biệt phủ, gửi tiền đi nước ngoài. Khi dư luận xôn xao về công việc quan chức lấy tiền đâu mà giàu thế, thì họ lại ngụy biện rằng họ buồn chổi đót hay chạy xe ôm và làm thối móng tay mới có cơ ngời như thế. Sự cấu kết với nhau có khi giữa các quan nhân có quyền lực lớn liên kết lại thành một tập đoàn. Họ tham những quyền lực và giao giảng đạo đức, loại tham nhũng này ở tầng cao nhất khi thâu tóm quyền lực và nhờ đó bạn bàn phát lại quyền lực cho thuộc hạ thì tất nhiên lợi ích kinh tế tự đổ về. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mẫu người như thế, ông thâu tóm quyền lực thành thế lực độc tôn. Ông thường giao giảng đạo đức Hồ Chí Minh, thường giao giảng đạo đức cách mạng và rồi ông dùng túng cho đàn em bên dưới tự tung tự tác đi cướp bóc của dân của đất nước. Ông Vương Đình Huệ nếu chịu khó học hỏi ông Tổng thì cũng có khả năng trở thành cao thủ. Hiện nay dân Việt Nam rất ghét loại lợi ích nhóm tham tiền nhưng lại đi ủng hộ lợi ích nhóm tham quyền. Người dân đã bị lừa một cách ngoạn mục bởi kẻ tham nhũng quyền lực khủng nhất hiện nay lại đang giao giảng đạo đức rất hay. Họ là cao thủ của cao thủ. Việt Nam hiện tại chỉ có một con người duy nhất. Ông Tổng Bí Thư lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, tuy nhiên thuộc hạ bóng trọng dụng thì có thể nói họ cũng chẳng khác gì những quan chức đã bị lộ. Tùy thuộc vào cách ngụy trang của những thuộc hạ ông Tổng sử dụng, kẻ thì ăn dày và lộ liễu, kẻ khác cũng ăn dày nhưng kín tiếng hơn, biết che đậy. Những người ăn dày và lộ liễu chỉ là kẻ võ biển, hữu dũng vô mưu, còn kẻ ăn đậm nhưng nhìn rất nghiêm túc đạo mạo thì kẻ đấy là cao thủ. Giống với thầy Nguyễn Phú Trọng hơn. Đệ tử của Nguyễn Phú Trọng có cả những đoạn như trên. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội hiện nay của Việt Nam, là người được dự kiến sẽ thừa kế ngai vàng của ông Trọng. Ông Huệ là người rất khôn khéo, việc cộng đồng mạng moi ra con gái ông Huệ là Vương Hà My đã đi du học tại Mỹ là một trường hợp rất đặc biệt. Đó là đại học thuộc loại đất đỏ hàng đầu của nước Mỹ Đấy chỉ là một tai nạn. Ông Huệ vốn là người khôn ngoan hơn người. Trong chính trị, ông khéo léo núp lùm, hưởng vào thành quả. Trong vấn đề tham ô, ông không để lại dấu vết gì. Ông Huệ đóng vai một lãnh đạo trong sạch, khá hoàn hảo, dù còn xa mới bằng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm thì chỉ đáng làm công cụ, không bao giờ trở thành cao thủ như ông Tổng. Ngược lại, ông Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an thể hiện là một tay võ biển đúng nghĩa, ăn không biết chổi mép, đi đến đâu để lộ vết tích xấu xa đến đó. Việc đi London, Anh Quốc dẫn thịt bò rát vàng là cách làm của anh võ biển thiếu tầm nhìn. Với bản chất cạn nghĩ như thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an chỉ thích hợp với nghề đào kiếm, chứ không hợp với trò chơi chính trị cùng đỉnh. Quan chức nào cũng ăn, tuy nhiên ăn mà để lại dấu vết quá lộ liễu trong vụ án Mobifone mua AVG là quá tệ. Tuy là dùng con dấu mật để chặn cơ quan điều tra tiếp cận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự thật này cho thấy ông Tô không đủ tầm để tham nhũng quyền lực như sếp của ông ta. Người có khả năng tham nhũng quyền lực thay thế ông Tổng hiện nay chỉ có thể là Vương Đình Huệ.